anh em Hải Sơn Bùi, anh em Nguyễn Quốc Anh anh em Phạm Lam Phong, anh em Hưng Phạm, anh em Lam, anh em Ngô Thanh Sang, anh em MC Joyler Linh và anh em Quang Long 24. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ kênh, ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này thì tôi sẽ làm cái video này để gửi tặng cho anh em Bùi Quân Thạch nhân ngày sinh nhật của anh em. Chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quân Thạch và chúc anh em sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc anh em nhé. Vâng và sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch là vào ngày 14 tháng 9 Tuy nhiên vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em thì anh em lại không nói cho tôi biết Và anh em Bùi Quân Thạch nói sau đấy khoảng 3 ngày gì đó Thì tôi bảo thôi thì đằng nào thì cũng đã muộn rồi Nên là anh sẽ làm cái video clip gửi tặng em sau à, Tôi chọn một cái dịp thích hợp thì tôi định là vào ngày hôm qua Nhưng mà tôi xem lịch ý, thì cái ngày hôm qua nó lại là ngày 23 À thế ngày 23 thì nó lại không có có gọi là chẵn cho lắm vì tôi chọn ngày 24 có nghĩa là nó muộn hơn so với cả cái ngày sinh nhật của anh em 10 ngày là anh em sinh nhật vào ngày 14 thì tôi làm video gửi tặng anh em vào ngày 24 <laughs> Đây nó gọi là gì? Nó gọi là uh, ship ship qua đường bưu điện hoặc là nó là ship qua Shopee đấy anh em <laughs> Mất một tuần <laughs> anh em nhá Vâng và hôm nay tôi sẽ làm để gửi tặng cho anh em Bùi Quân Thạch đối với các anh em viewer tôi nghĩ là cái trận đấu ngày hôm nay nó sẽ làm một cái đội hình rất là hay ho mang tính giải trí là cao còn về áp dụng vào thực tế thực tiễn để mà neo rank thì tôi nghĩ là anh em không nên chơi nhá anh em nhá còn nếu cái bộ gì thì tôi sẽ chưa tiết lộ vội anh em có thể xem cái những cái quân bài mà tôi chọn ở cửa hàng thêm ấy anh em có thể đoán ra là tôi chơi cái gì nhá anh em nhá còn tôi sẽ chưa tiết lộ vội đội hình line up dần dần nó sẽ được dần dần hiện lên trước mắt anh em nhá và có một cái tôi có thể tiết lộ Đấy chính là cái đội hình này nó xây dựng nó rất khó Đấy, khó nên là cuối cùng là tôi cũng để nó khá lâu Đấy, khó nên là cuối cùng là ship nó đến nó hơi bị chậm <laughs> Nha anh em nhá, rồi <clears throat> ba phe giờ đầu game Ok, đấy anh em nhìn anh em có thể biết ngay là tôi chơi cái gì nha anh em nhá à. <clears throat> Cứ bình tĩnh Đầu game như này thì ba phaser không có đam anh em ạ, yếu lắm. Round này ấy, chỉ cần giết được một con thôi. Thế là gọi là vui lắm rồi. Giết được một con giữ thêm một máu. Cố gắng giết một con đi. Hay Heaven Bomber chết à? Ui rồi ôi mẹ ơi. Được được được được được được được được được được được được hay quá. Gọi đòn cây thế là thế là, là nó đỡ là cho được thêm một giây. Ok, trận này khả năng eco rất cao Khả năng là phải eco đấy anh em ạ <clears throat> Xây dựng cái đội hình này khó lắm Nên là anh em không nên bắt chiếc vào leo rank Chứ mà tôi thấy cái buổi uh, ra video ngay gần đây ấy Chúc mừng sinh nhật anh em Trần Mạnh ấy à, Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái video mà tôi làm bộ vua beat không? Ngay ngày hôm sau thôi Sau khi mà tôi phát hành cái video này ra Trời ơi Ở trong rank toàn là người chơi vua beat thôi anh em ạ nhiều người chơi Warbit vãi đái luôn <clears throat> Tôi cũng phải bất ngờ vì vì sau cái video đấy có rất nhiều người học theo và làm theo Và tôi nghĩ là nếu mà người ta cứ chơi như thế thì chứng tỏ là cái bộ đấy nó rất dễ chơi Và đúng là những gì mà tôi đánh giá của cái bộ đấy thật Là nó dễ chơi và vào trong rank đánh rất là ok Nếu mà anh em chưa biết nhá thì tôi cũng nói luôn là có một anh em lúc 9 Anh em thử cầm cái line đấy và anh em đã coi như là đấm Mr. D sấp mặt luôn Đấy, ở trong cái buổi uh, leo rank của anh em Mr. D Mà Mr. D là hôm đấy là leo rank là top server Đấy <clears throat> Leo top một server đấy Là hôm đấy là có một anh em Tôi cũng không nhớ tên Chỉ nhớ là anh em đấy ở rank rút 9 Và cầm cái bộ Warbit của tôi đấm cho Mr. D sấp mặt Đấy Tôi nhớ trận hôm đấy Tôi cũng xem ở trận hôm đấy và cái buổi hôm đấy là nó có livestream luôn Ở trên kênh của Mr. D Đấy, nhìn người chơi phát biết ngay fan game today Nói chung ấy là cái bộ đấy chơi ở trong cái meta này nó rất là ổn đấy anh em nhá. Đã có rất nhiều người chơi thử nghiệm và đã thành công Đấy, khi mà người ta chơi được, người ta thấy ok, người ta mới chơi tiếp, người ta mới sơ farm Người ta mới chơi nhiều Bởi vì nó hiệu quả, anh em ạ Hiệu quả là người ta sẽ chọn người ta chơi thôi Thì dần dần ở trong rank nó sẽ nhiều người chơi cái bộ đấy Còn trước khi mà tôi chơi ấy Tôi uh, ra clip là không ai chơi cái bộ đấy Tôi là luôn nhá không ai chơi cái bộ đấy ở trong rank cả Đấy mà khi mà tôi ra một cái là người ta chơi ngay Anh em thấy không? Uy tín nhá <clears throat> Và cái này cũng phải cảm ơn là anh em Trần Mạnh Phải nói thật là cảm ơn anh, anh em Trần Mạnh Nếu không có anh em Trần Mạnh yêu cầu cái bộ đấy Thì tôi cũng không ra clip Và tôi cũng sẽ không đưa ra cái đánh giá Bởi vì thực ra nếu mà tôi làm clip Theo yêu cầu của anh em Trần Mạnh ấy Là bản thân tôi cũng đã được chơi và trải nghiệm Và tôi đánh giá được cái sức mạnh của đội hình Anh em hiểu không? Đấy thế nên là trong cái trận đấu ngày hôm nay cái sức mạnh của đội hình của anh em Bùi Quân Thạch mà yêu cầu thì nói chung là nếu mà lết game thì nó mạnh đấy nhưng mà ở giai đoạn giữa game thì nó hơi toang đấy, nó không dễ như là cái bộ Warbit đâu bộ Warbit thì đầu game rất ok ổn giữa game dễ chơi khỏe đấy, giữ máu được thậm chí là còn đè được khá khá đối thủ còn cuối game thì chắc chắn nó là rất mạnh rồi bởi vì full bộ thì nó sẽ là 6 warrior kết hợp với hai glacier và ở đây nó sẽ là 6 bit Rất mạnh Đó rất mạnh nhá Nhưng mà phải lên được level 10 thì mới chơi được như thế Đấy còn với cái bộ hôm nay Thì tôi vẫn chưa tiết lộ là bộ gì đâu Nhưng mà anh em chỉ cần biết là nó rất khó xây dựng Chính vì thế nên anh em thấy tôi đang eco bởi vì tôi vẫn chưa biết cách xây dựng <laughs> Tôi không biết là đầu game nó phải ghép như thế nào để nó có thể ra được cái bộ đấy cả Thì thôi tôi đành phải là ờ, có một cách chơi nó đơn giản hơn Đấy chính là chúng ta eco sau đó thì chúng ta dần dần chúng ta tích tiền được thì chúng ta roll đủ tiền chúng ta roll ra những quân bài ở trong bộ đó chúng ta cho vào đấy xong rồi chúng ta chơi thôi thử xem chính vì không biết cách xây dựng nên là cái vấn đề nó sẽ khó cho đầu game cho các anh em mà muốn tham khảo cách xây dựng cho nó gọi là hiệu quả nhất khoa học nhất để ra được cái cách xây dựng đầu game cái này thì nó còn phải là nghiên cứu chuyên sâu chứ không phải là một phát mà tôi làm được Đấy, chỉ có những cái bộ mà tôi thông thạo thì cái cách xây dựng thì nó mới dễ dàng là mới đưa ra được một cái bộ uh, xây dựng chuẩn sách giáo khoa để cho anh em xem anh em coi như là áp dụng theo thôi chứ còn những cái bài mà nó gọi là còn ten dạng kiểu yêu cầu mà tự nhiên làm ấy thì khó lắm anh em ạ thế nhá nên là hôm nay tôi xin phép lại eco vậy thôi bán con gấu cho tròn tiền anh em ạ con gấu không chơi đằng nào cũng không chơi Chúng ta cần tròn tiền, tích tiền lên 50 tiền sớm, càng sớm càng tốt. Dạo gần đây thì cũng có khá nhiều anh em mới xem kênh tôi. Đấy, lần đầu tiên xem kênh. Và cũng uh, khá là bỡ ngỡ trước cái um, cái nền tảng đồ họa mà tôi đang chơi. Nó đẹp hơn rất nhiều so với cái phiên bản mobile mà anh em đang chơi. Thì tôi cũng xin trả lời luôn là đây nó là cái phiên bản Epic Game anh em nhé Epic Game và đây nó chơi ở trên PC Vì phiên bản này sẽ chơi ở trên PC Chúng ta cài đặt trên PC chứ không phải là qua giả lập Đấy, Chúng ta không chơi giả lập ở trên PC Mà đây nó là một cái phiên bản Làm ra để chơi ở trên PC luôn Chính vì thế nên là nó được hưởng những cái hiệu ứng đồ họa Những cái hiệu ứng của cái tài nguyên DirectX 12 Nó rất là đẹp Đấy, anh em có thể thấy và bản thân là trong cái um, cái cái cái video của tôi ấy là nó có cả edit nữa Chính vì thế là nhiều anh em Sau khi mà tải cái bản Epic Game về Có chơi nhưng mà nó vẫn không đẹp được bằng cái phiên bản mà tôi sản xuất clip Thì cũng đúng thôi bởi vì là ở trong cái phiên bản tôi sản xuất clip này là nó có qua xử lý hình ảnh rồi Nó có qua cái cái cái biên tập Chính vì thế nó đẹp hơn nha anh em nhá nó Cái độ led của nó chắc chắn là nó sẽ led hơn Nó vừa led và nó vừa có cái um, cái cái hiệu ứng nó nó sẽ đẹp hơn đấy tôi chắc chắn là cái điều đấy bởi vì nó đã được xử lý biên tập tôi đã là cái người xử lý biên tập qua rồi chứ còn không phải là tôi quay clip xong mà tôi up lên nhá tôi cái này rất nhiều anh em là nếu mà xem kênh tôi lâu là anh em biết chính vì thế nó nét và nó đẹp hơn so với cái phiên bản ở trên pc của anh em đang chơi đấy nó cùng một phiên bản thôi ui rồi chết rồi như này có tông quái không nhở ui thôi chết mẹ rồi thế này thì làm sao mà ăn được quái đây ui rồi ôi mẹ mất Mất bố nó đổ lao 10 ạ à. Rồi Chán thế nhờ Đùa Thật là như thế luôn ạ à. Đùa thật Thật là như thế luôn Rồi xong rồi anh em ơi Đã khó càng khó hơn Ôi. Mất mất một món đồ Ghép không có đồ đam Chết rồi toàn đồ thủ này Xong rồi Chán thật sự luôn đấy Này sao mà chơi được nhở Anh em cũng thấy là tôi đang ờ, xây dựng trên con đường là cửa lai đây này Đấy, tham, vừa lấy tham, hơi tham với cuốn sách Chán thật đấy Rồi Lẽ ra là giao trước ấy Là up cấp lên là ngon rồi Up cấp lên 6 Là đép được quái rồi anh em ạ à. Chán thật sự Tôi tính toán cái kiểu gì mà mà mà tôi cứ nghĩ là ăn được nhá Thực ra nó chỉ cần một chút nữa thôi Đấm chết được cái con quái ở giữa là ăn được mà Đấy nhưng mà nó lại không chết Thế là cuối cùng là nó lại đấm ngược lại luôn Cay thật Thế là mất bốn máu ở đâu đấy đấy Bây giờ máu tụt thấp quá rồi Tôi nghĩ là bỏ bài vào thôi Chứ tầm này mà trắng bàn thì chắc toang mất Bỏ bài vào đép thôi anh em ạ Mặc dù là bây giờ thì cũng chả hiểu là đép bằng cái gì khi mà chưa có đam cần ờ, cần cần đam đến từ vị trí của con Live Deadline nhưng mà Live Deadline vẫn một con. Ha. Thôi không được, vẫn phải giữ con Eco và anh em ạ. Ui <clears throat> rồi bỏ vào bài rau này có khi lại mất nhiều máu hơn ý. Con làm sao mà giết được con nào đây? Trời ạ. Không đủ đam để giết Cái con sao breaker còn một tí máu Mất 10 máu luôn Khó nhỉ Cuộc này nó chơi lên 7 chơi anh em ạ Ở 5 này chưa làm được gì đâu Cố gắng lên 7 Bây giờ đang có 3 human đúng không Bài này là tôi cũng nói luôn là bài của anh em Bùi Quân Thạch Nó rất khó chơi và nó phải lên được ít nhất là level 11 mới chơi được Đấy Ít nhất là lên level 11 mới chơi được Nên là chúng ta sẽ phải Phải tích sách ở lên 11 nữa Và chúng ta sẽ chơi Clyde Kiếm được Human thì chơi Clyde thôi Xong dần dần tích sách lên 11 thôi Nhưng mà lên 11 nó cũng chưa mạnh đâu nhá Lên 11 chưa mạnh đâu, phải lên 12 mới mạnh Lên 11 thì nó cũng chưa Nó nó gọi là một cái bộ mà Khá lì đòn nhưng mà nó lại chưa có đam Nó phải lên 12 kẹp thêm mà nó mới có đam Nói đến đây cho anh em cũng sẽ nghĩ đến cái bộ 6 Clyde kết hợp với 6 Goblin đúng không anh em? Nhưng mà không nha anh em nhá. Cái bộ đấy tôi chơi hai lần rồi tôi không chơi tiếp đâu. Trong tháng này chơi thế là quá đủ rồi. Anh em xem được hai hai video clip làm về cái bộ đấy thì tôi nghĩ là quá là mãn nhãn rồi. Đủ để thỏa mãn được anh em rồi nhá. thế là hôm nay tôi sẽ làm cái bộ khác. Đấy, anh em nhìn là anh em có thể đoán ra đấy, ở trên bàn cờ là có cái gì thì nó chính là cái đấy đấy. <laughs> nó chính là cái đấy đấy anh em nhá. Rồi bây giờ là là phải làm thế nào đây? để có thể là, là, là kiếm được đủ 6 human thì tôi cũng chưa biết và tôi phải đang phải đánh chữ thua <coughs> Rồi. Bỏ bài vào thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là round này thì thì bỏ bài vào nó sẽ đỡ mất máu hơn đấy. Kẹp eco vào chưa chắc là đã giữ được nhiều máu bằng là bỏ bài vào đâu. Có đủ uh, nó gọi là 4 cline 4 cơ lai là có thể đánh được không? Vẫn chưa được Phải hai sao cơ Cũng chỉ giết được một con thôi Không ăn thua Ui chín máu Ui đây rồi anh em ơi Tự nhiên ra một lúc hai con cờ này <clears throat> Đây rồi Đủ 6 cờ luôn này Hay quá Đủ bộ luôn ở level 7 nhưng mà up 7 thì thọt mất một tiền à Rồi Chơi 6 con đây anh em ạ 4 client rồi Tôi nghĩ là ăn được 4 client là đủ ăn được rồi <laughs> Không biết là có ăn được không Đây nó gọi là đánh liều thêm lần nữa Đừng có nói là là là, là eco hai rau quái nhá Tôi biết là sẽ có những cái trận đấu mà sẽ phải eco hai rau quái Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không phải trận này đâu <laughs> eco hai đao quái thì căng quá căng quá thật <clears throat> thường thì nếu mà tôi eco hai đao quái thì sau cái rau quái rau thứ 15 nó sẽ là cái rau một của trận đấu sau <laughs> anh em nhá thôi nói chung là nó nhanh lắm trận đấu nó kết thúc nhanh lắm nếu mà tôi eco hai rau quái rồi ủa sáu glide vào đá Ok, roll được 7 thôi anh em ạ <clears throat> Bây giờ là chúng ta phải roll được 7 kiếm 2 sao đã Phải kiếm đủ 2 sao Thì nó mới, cái sức mạnh đội hình nó mới đủ mạnh để chiến thắng để có sách Ôi tôi chết mẹ rồi, tôi vừa ấn nhầm anh em ơi Ấn nhầm ấp cấp phát Mất 4 tiền anh em ạ Dã man thật sự Ấn nhầm cái tay của tôi nó đặt lên cái nút W Ở trên bàn phím anh em ạ Thế nó ấn nhầm Tự nhiên là nào lại ấn cái nút W Thế là nó dí cấp luôn không nha anh em nhé, không áp cấp Chúng ta roll <clears throat> Đấy ấn nhầm thôi Còn tôi thì tôi chắc chắn tôi phải roll full 2 sao rồi tôi mới làm gì làm Full 2 sao có 6 human thì bắt đầu áp cấp tiếp, chơi tiếp Đấy, anh em thấy không Tôi ờ, chơi bài 6 human rồi mà tôi vẫn giữ được những cái con ở dưới là anh em cũng có thể là, là, là đoán ra được là hôm nay tôi chơi cái bộ gì rồi <laughs> Thôi tôi cũng tiết lộ luôn cho anh em đỡ sâu ruột đó chính là kết hợp 6 giờ kết hợp với cả 6 Glide Ôi mẹ ơi, cái line up vừa chơi ở level 11 Mà cũng chả biết là có mạnh hay không <clears throat> Đây rồi Thử thôi Nháp cho anh em Anh em thấy nó khỏe thì anh em chơi Mà tôi nghĩ là tôi khuyên luôn từ đầu luôn rồi Là anh em đừng chơi Đấy <laughs> Tôi khuyên ngay từ đầu là anh em đừng chơi rồi Ôi tôi chết rồi, tôi mới nhớ ra tôi vừa mới ấn nút dí cấp à Trời ơi Tôi lại ấn nhầm anh em ạ à. Thế là tôi lại ấn dí cấp lên cấp 8 mất rồi Trời ạ à. Ăn nổi không? Thực ra quả đấy mà không dí lên 8 ấy Thì... <laughs> tôi đùa anh em đấy Thực ra là phải dí lên 8 Thì mới có đam Đấy ở 7 thì không kẹp được vào thêm con flame Anh em nhá lên 8 có thêm flame 2 sao cho vào chứ Bây giờ có flame 2 sao chả nhẽ vứt ở ngoài Không anh em nhá Cho vào tận dụng luôn <clears throat> Ui ôi đây rồi Ca lông này Được quá nhờ Lên 8 đây một cái quyết định rất là sáng suốt Đến vị trí của tấn công Lên 8 phát rồi có ca lông luôn Thế thì ok quá Ok quá rồi Rồi nhưng mà từ từ đã Xem nào Thiếu con Dragon Clyde Thiếu Dragon Clyde là đủ bộ Đấy <clears throat> Đủ bộ 6 human kết hợp với cả 6 um, 6 6 6 6 6 Clyde ở level 9. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta không có Dragon Clyde thì chúng ta vẫn chơi được 6 human kết hợp với cả 4 Clyde ở level 9 vì chúng ta có con sói ở đây rồi. Đấy đủ bộ human thôi chứ mà chưa đủ bộ Clyde nha anh em nhé Bộ Clyde thì nếu mà bây giờ mà muốn đủ Clyde thì nó sẽ thiếu human Mà nếu mà thiếu human thì nó sẽ đủ Clyde Đấy, nó lại thế các anh em ạ À đâu, à, thiếu Clyde thì nó sẽ đủ Demon mà uh, đủ... Uh, cái gì? <laughs> thiếu Clyde đủ Demon Và đủ Clyde thì thiếu Demon Đúng rồi, có thế thôi Đấy, anh em thấy không? đấy nha thì bây giờ đang là đang chọn cái con đường là khỏe đã tức là đủ lai đã còn human thì thôi để ra quái tính sau chứ rồi tôi dạo này tôi covid xong tôi cứ bị ngáo ngáo anh em ạ u <clears throat> rồi ôi cái bố hai to thế bít to thế này ôi rồi ôi bít to như này này gấu bố hai bốn gấu hả dã man con ngàn đủ bốn gấu rồi đủ bốn gấu thì mới gọi ra là cái con gấu búa hai đấy nhưng mà gấu búa hai sao thì nó lại là cả thế lực đấy anh em đỡ làm sao được đây Ôi xong rồi anh em ơi Chuyện này xuống hố rồi Xuống hố rồi anh em ơi Chuyện này đóng hòm sớm Chơi uh, Clyde gặp bít xanh em ạ Chuyện này tôi chơi Clyde Không có cái cái cái cái clear ấy Không có đồ clear Trận này là tôi không có cái ba tia để clear Cho line blade line Giống như những cái trận trước <clears throat> Trận này là ghép đồ lại đây em nhìn thấy toàn đồ thủ thôi Đồ mà cho một cái con mà thực ra là cái con con con cái con uh, Avezo này, nó là cái con Eco Avezo Eco chứ không phải Avezo đánh chuỗi thắng anh em ạ Làm gì có đam đâu Đấy, yếu lắm Yếu lắm <clears throat> Toàn quá nhở Sắp xuống hố rồi còn có 32 máu thôi này Đấy Có đồ không Bây giờ cái bộ này nếu mà muốn chơi là phải lên 10 cơ Nếu mà không ra được Dragon Clyde là tức là phải lên 10 mới đủ bộ Chưa được Bây giờ lên 9 cái đã nào Ok Chấp nhận nhá Đánh liều một cái là bây giờ không chơi đủ bộ Không chơi đủ bộ Clyde à, Chúng ta liều một phát Chúng ta liều một phen xem sao chỉ có cái cơ hội này nếu mà thắng thì có sách anh em ạ thắng thì có sách thôi trận này nhiều bit lắm ôi trận này nhiều bit lắm mà thằng này hình như là ơ ờ, thằng này còn 5 máu mà vẫn đâu ôm 51 tiền thì kia <laughs> ảo ơi bạn ơi thôi chết rồi bạn ơi xong rồi ui rồi ôi ra bơ sơ cơ hai sao to thế cơ à tự tin là là là không chết hay sao đây là ui rồi có đồ anh em ơi Bây giờ mới có đồ này Cần lắm một cái ba tia Đây ở đây có con dao nữa Ok <clears throat> Lên 10 Rồi mày thế thì lại gặp cái thằng áo Thế là chúng ta đủ bộ rồi <laughs> Lại sống lại sống anh em ạ Lên được 10 lại sống rồi Ôi rồi Hết hồn thật sự gặp thằng Goblin Nói chung là Goblin đang chưa chưa phong đủ bộ Lên là chúng ta vẫn sẽ ăn được thôi Ok Nhưng mà top 1 nó chưa biết nó to quá nhở Rồi, trên con đường lên 11 anh em ơi Cái bộ này là sau khi lên được 11 là phải chuyển sang là mua phe giờ đấy Là mua thêm 5 con phe giờ nữa đúng không Bán 5 con đi để thay bằng 5 con phe giờ, Khá là ngoằng Thay việc là chúng ta chơi bình thường là chúng ta chỉ cần thêm Glacier vào thôi Thì chơi kiểu này là chúng ta phải thay 5 con Khó hơn rất nhiều Hy vọng round tiếp theo thì gặp đối thủ nhẹ ký thôi Yếu nhá, Bon bon Hunter à Ui rồi Hunter chơi Hunter hết tiền rồi Hunter này là dùng hố rồi Xả hết tiền không ra được bài Thôi xong rồi bạn ơi Đấy chắc là muốn chơi là chuyển sang Exit rồng nhưng mà không được là hết tiền rồi Cảm ơn nhá Ui rồi trước khi chết để lại áo tròn ma pháp quý hóa quá nhở Ui đây rồi anh em ơi Dragon Clyde rồi Hay quá Ơ nhưng mà bây giờ tôi đủ bộ rồi Tôi đủ bộ tôi đâu có cần con này đâu Bây giờ tôi lên được là level 10 rồi 11 rồi sắp tới là 11 thì thì, thì thì kẹp thêm con Dragon Clay vào thì cũng chả cần lắm bởi vì là nếu mà lên 11 mà kẹp thêm được con hai sao thì ngon hơn cây hai sao luôn bỏ con sói ra đúng không bây giờ thì bỏ sói ra thì vẫn yếu bây giờ bỏ sói yếu yếu yếu hơn đấy ui tôi vừa cắt chuỗi được của thằng kia kìa ảo thật sự luôn á làm thế nào mà tôi lại có thể cắt chuỗi được thằng bít nhỉ Hay thật Ok đây có tiền Tôi là tôi không định nuôi cái con ờ, Amazon Clyde lên 3 sao đâu Nhưng mà thôi có tiền thì lại mua vậy <laughs> Tự nhiên cái tiền nó lại đập vào mặt anh em ạ à. Tưởng hết tiền lại có tiền Thế con này lên 3 sao Ok Ok để xem là, là, là nếu là uh, ờ, ờ, Amazon Clyde 3 sao kết hợp với cả 6 Clyde và 6 lé thì nó có trâu không Nhưng mà 6 lé thì nó đâu có được hưởng cái hiệu ứng 6 lé đâu cái con Avenger Glide này nó không ở trong bộ lé thì nó chỉ có 9 lé nó mới được hưởng thôi Con 6 lé thì nó không được hưởng cái, cái hiệu ứng lé anh em ạ Những con mà không thuộc tộc Feather thì nó sẽ không có hiệu ứng Thế nên là nếu mà cái bộ này chơi hay nhất chắc là chỉ chơi là dồn đồ cho co mà thuộc tộc lé thôi Thì nó sẽ được hưởng cả cái bộ Feather lẫn bộ Glide Đấy Ngon nhất thì chắc chắn là nó sẽ là con Sailing Assassin rồi Và đây cũng sẽ là yêu cầu của anh em Bùi Quân Thạch Anh em Bùi Quân Thạch là muốn tôi sẽ chơi Cái bộ 6 cờ lai kết hợp với 6 lé và dồn đồ cho Sailing Assassin Nhưng mà quan trọng nhất ý là Sailing Assassin nó phải ra được Nó phải ra thì tôi mới có thể dồn đồ được cho nó <laughs> Chứ là không ra thì tôi chịu thôi Đấy Mà ra thì nó phải level nó là hai sao nhá anh em nhá Còn Silent Assassin một sao thì không có tuổi để dồn đồ Không có cửa đâu trong bộ này không có đam phải đưa cho con hai sao rồi anh ấy nó mới có đam được rồi bây giờ chúng ta sẽ trên con đường lên level 12 anh em nhé. tôi là tôi cứ phải chơi là 12 con đã chơi là chơi 12 con luôn rồi tạm thời chưa có ba tia nhưng mà tôi còn một con dao nữa anh em ạ Đấy, tôi còn một con dao nữa cơ Yên tâm Vẫn còn một con dao nữa để ghép nên là chúng ta cứ ghép trước cái gậy gai anh em nhé, Cần gậy gai Chống lé Chống lé và chống hồi máu luôn Đấy, đề phòng cái trường hợp với Goblin hoặc là cái con gấu bố nó cứ lặn lên lặn xuống nhiều <clears throat> Rồi, bỏ bớt mấy cái con không dùng đi nha anh em nhé, Rồi, bắt đầu cho ép vào thôi Feather bắt đầu cho vào Chúng ta sắp đủ bộ rồi hy vọng là có thể lên được uh, à, 12 còn nếu mà giả sử nhưng mà 11 thì, thì cũng vẫn chơi được nếu mà ra đủ bộ bây giờ nó ra đủ bộ thì có thể là tôi sẽ đẩy vào là 6 Clyde kết hợp với 6 6 giờ luôn nha anh em nhá Ui vẫn ăn được 9 Hunter này Cứng phết đấy Ui chết luôn hả à? Đẩy ác thế nhở Gọi ra bốn con đệ cây Thế là đẩy đối thủ chết luôn Giờ tôi còn có chuỗi luôn này Căng không? Căng phết Tôi vẫn sẽ để dành cái hai tia cho cá lông anh em ạ Tí nữa cá lông sẽ dùng còn đến khi mà ra cái con xe linh assassin thì cái đồ của con cá lông nó sẽ chuyển sang cho xe anh em nhé Thực ra là tất cả các cái đồ này đều có thể chuyển sang cho xe hết. Kể cả đồ ở trên con trên trên người con Avenger Clay này cũng sẽ chuyển cho xe linh không? Đấy nhưng mà phải ra xe linh đã Bình tĩnh Tôi một to thế nhở <clears throat> Mặc dù là chưa ra cái con gấu assassin lên hai sao đâu Nhưng mà nó đang kẹp bốn gấu kết hợp với cả 6 assassin À sorry anh em 6 bit ở level 10 rồi To phết rồi đấy Goblin Goblin chưa đủ bộ Không ăn thua Goblin mới ra máy bay thôi Chưa có bom Ôi rồi meta này mà chơi Goblin thì chỉ có xuống ố thôi bạn ơi Không lên được 5 tiền đâu 5 đô ra khó lắm Anh em thấy không Từ đầu game đến giờ tôi ra đúng một con 5 đô Ra được đúng một con 5 đô con cá lông thôi Đã ra con nào đâu Đây con thứ hai này Squire này Lên 10 từ đời 8 hoánh nào rồi Bây giờ mới lên được cái con 5 đô thứ hai đấy Mà hai con này là hoàn toàn là khác nhau nhá Chứ lấy đâu ra mà mà, mà ấy được đâu lên được hai sao khó lắm 5 đô mà lên hai sao khó lắm anh em ạ ôi được Có cái hai tia này Ui bây giờ mới để ý ạ Đấy có dao coi như là tôi đã để chờ ở đây sẵn rồi Chỉ việc ghép thôi Hay quá nhờ Cả búa xét luôn này Được quá Ok ổn đấy Đồ quá ổn luôn Rồi đến bây giờ mới có đồ đam đây anh em Meta này thì chỉ, chỉ có chơi có ba tiền với hai tiền thôi chơi uh, chơi chơi goblin thì xác định là hyperon ở level thấp lên level 9 roll nó không thể ra ở đâu level 10 còn khó cơ mà thằng bit xanh nó slow roll quá chuyện này nó ít quá xanh đẩy nhanh round 28 mà đi hết rồi anh em ạ mới có round 28 thôi còn có hai người sống sót chuyện này kết thúc quá nhanh Đấy, ờ, tôi tôi phải cố gắng tôi tôi lên được 12 không biết có lên được không nhở bây giờ thua thì không không không, không có sách phải thắng thằng này mới có sách đấy phải thắng nó mới có sách cơ thua thì không có sách nó xếp tách đội hình ra một chút anh em nhé thiếu một lần bốn quyển sách nữa chúng ta sẽ lên được 12 Đấy, rao này không lên được thì chắc chắn là round 30 lên được rồi anh em ạ Ok, bây giờ chúng ta sẽ mắc binh được cái bộ này Sau đó lên được 12 thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ Feather anh em nhá Để xem là nó mạnh cỡ như thế nào này Đấy, ở dưới này là gần như là đủ bộ rồi Ok, xếp tách ra phải ổn hơn đấy Già nó quẹt đẹp hơn ok cá lông vẫn có khoảng thời gian đứng ở bên ngoài bắn thế được rồi hay quá được quá nhỉ ô thắng này ăn được không con bố này còn trồi trồi trồi thụt cơ nhưng mà tôi vẫn còn đang còn có con cá lông ở đây còn cá lông vẫn còn agali à vẫn còn avenger Clyde vẫn còn bạn ơi có giảm hồi máu ờ hay quá anh em ơi thế đủ lên 12 rồi rồi đủ bộ nhá anh em nhá Rồi chúng ta lên 12 đây này Bây giờ chuyển dần vào phe giờ vào này Chuyển dần phe giờ vào đã Rồi đi Ủa đây rồi Secret Lancer có lấy không nhở Thực ra vẫn còn một slot cho Secret Lancer Ok Kẹp vào là Glacier 6 Clyde kết hợp với 6 uh, 6 Feather và hai Glacier Ờ được Được anh em nhá Được được được được Đấy Ui lại kiếm gây Thừa đó Đó thôi lấy cái mảnh linh hồn đó Đốn tiếp à Ui Lancer lên được hai sao trước cả Dragon Glide cả à? Cá lông rồi Ui hay quá Đây cái cơ hội đánh được đây. Đây rồi Cây lên được 3 sao đã này 7 Glide à Đang thừa một Glide Bán con Glide Blade đi vậy Tí nữa cho con rồng mà thay Live Blade Con Live Blade không lên được 3 sao đâu anh em ạ Yếu Tầm này chơi bằng ca lông này Chơi bằng Dragon Clay 2 sao thôi Dragon Clay 2 sao không có đồ là vẫn mạnh Đấy Còn Live Bloodline thì không có đồ thì nó có cái gì đâu à, Chắc chắn là không lên được 3 sao Tôi bán đi anh em nhá Đấy, tầm này thôi đủ rồi Tí nữa kiếm uh, kiếm kiếm kiếm đủ 6 phe giờ cho vào thôi là 6 phe giờ 6 Clay kết hợp với cả hai Glacier ổn luôn. Tôi tạm thời thì cứ chơi nó là 6 Clay 3 phe giờ đã anh em nhá. Và vẫn ăn được đối thủ này ai à lật kèo đây rồi khỏe đấy chưa anh em khỏe đấy rồi rồi bây giờ đưa lốt cái con cây uh, What Works này lên 3 sao trầu lắm ấy nhở What Works vừa phe giờ lại vừa Glide nữa thì không biết là trầu bị cỡ như nào Chắc là sẽ rất trầu đấy Đánh ờ, đối thủ sẽ đánh toàn trượt thôi Đấy rồi chúng ta tìm lốt nhá Đủ 6 feather Ui đây rồi, đủ rồi, đây rồi anh em ơi Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi Ok ơ ôi rồi ôi anh em ơi tôi tôi chết tôi rồi tôi chết tôi rồi tại sao tôi lại bán con live blitline nhở con live blitline là nó thuộc tộc feather mà ôi rồi <laughs> ôi mẹ điền thế như này thì tí lại phải tìm lại live blitline anh em ạ trời ạ à. Dù hết cả người ngáo thế chứ Tuấn ơi Ngáo rồi không có live blade live thì làm sao mà làm được cái bộ 6 6 Clyde kết hợp với 6 Feather. Ủa, cáo ba. Vai cái này, cáo ba à. Cáo ba nhưng mà hình như tôi vẫn ăn được này. Ui rồi cáo ba không ăn được. <laughs> Chán thật sự. Thế thôi được rồi, thế, thế, thế, bây giờ bây giờ phong đủ bộ rồi xem là có ăn nổi không? Thiếu con Sailing nữa thôi. Kiếm nốt con Sailing Assassin chưa ra con sa linh Assassin Nhưng mà bây giờ tôi lại cần cái con <laughs> Live Blade hơn Ảo <laughs> à, thật <clears throat> Bây giờ tôi lại cần Live Blade chứ tôi không cần sa linh Tôi có Calong 2 sao rồi Bây giờ cho sa linh vào thì nói chung là nó cũng đủ bộ đấy Nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ con Lancer ra Đấy cái vấn đề là thế anh em ạ Chúng ta sẽ phải bỏ Lancer ra thì nó sẽ là sáu uh, Feather kết hợp với 6 Clyde đúng 12 con nhưng mà nếu mà có con con like Blade Line thì chúng ta còn có một slot nữa để cho kẹp Glacier cơ. Con mạnh nữa. cái này nó vẫn chưa phải là mắc binh. Chán nhỉ. Tí phải tìm lại like Blade Line thôi anh em. Cháo chọc đầu đấy. Chọc phát chết ba con luôn. Nhưng mà cũng chỉ đến đây thôi bạn ơi. Chồng con xài linh có vẻ rất lì đòn nhá. Ở phía trên nhá. Nó vừa có cái hiệu ứng lé Nó vừa có hiệu ứng giáp anh em ạ Trâu phết Ui anh em nhìn này Đủ bộ phát đẩy này Ui ôi đẩy 26 máu Đủ bộ cái mạnh ngay Đúng không? Ui đây ơi <laughs> Đây ơi đây ơi đây ơi bạn ơi Trời ơi đợi mãi từ lấy giờ Rồi đây bây giờ tôi bỏ thêm một con ẹp này nữa Tôi bỏ một con feather nữa đi Tôi cho vào là có thêm hai Glacier Ok thôi lốt tiền rồi anh em ơi Đao cuối rồi Đây là gọi là móc binh rồi mạnh đấy anh em ạ à, mạnh đấy nhưng mà để lên được như này thì có vẻ nó quá khó thiếu tận hai con Avenger Clyde nữa mới lên được 3 sao anh em ạ à. hết tiền rồi trận này không lên được Silent Assassin 2 sao và cũng không lên được Avenger Clyde lên 3 sao cũng hơi tiếc nhưng mà thôi trận đấu nó cũng chỉ đến đây thôi kết thúc mất rồi anh em ạ à. không hơn được nữa rồi bây giờ mà bỏ bài ra thì là bọn này nó đẩy tôi chết ngay thôi anh em nhá chúng ta dồn đồ cho ca lông cũng được để biết được cái sức mạnh của cái bộ này là nó cũng ghê đấy nó cũng ghê đấy tôi nghĩ là nếu mà dồn đồ cho sai linh assassin thì nó khỏe lắm ấy anh em ạ đấy nhưng mà tôi rất tiếc là là, là không không hết rồi đấy một phát cuối tôi nghĩ là nếu mà dồn đồ cho sai linh thì cái con sai linh nó sẽ rất trâu đấy nó vừa có hiệu ứng giáp vừa có hiệu, hiệu ứng lé ngoài ra có cái skill giáp của nó nữa nên là con này nó sẽ cực kỳ nhây trong combat Tôi nghĩ là như thế Rồi một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Tuấn Thạch nhé. Và nếu anh em cảm thấy là cái video clip này nó chưa phê lắm Chưa thỏa mãn lắm thì anh em comment phía dưới tôi sẽ làm lại anh em nhé. Tôi sẽ làm lại trong một cái ngày gần nhất Để anh em có thể chứng kiến được cái con Silent Assassin Khi mà tôi dồn toàn bộ đồ cho Silent Assassin thì nó sẽ khỏe đến cái cỡ nó như thế nào anh em nhé.